alo đi chưa được chưa ok xin chào bạn channel mình nha mình là Jackie đây hôm nay mình sẽ về chơi Bloxroot thì mình sẽ chơi trái Spirit mấy bạn nếu mấy bạn muốn mình có thể combo Spirit mình đã có cách combo rồi có cái chưa tập thôi cái combo mình dạng kiểu này lắc nó hơi lắc các bạn nè lôi lại nè Ê, lắc nữa ủa cái cái phần kia nó hơi bị hụt bạn ạ à. và mờ quên mất là chiêu v có speed phải giữ nếu mà muốn mình có thể tập combo spirit cũng được nhưng mà sao thì chưa chắc đã ăn nha đợi chiêu v nữa mình sẽ thử combo mày lạc quá nè ít thôi à sao con boss nó bay ra trên kia thì sao đánh xuống đó là cái combo của mình á có cái máy mình nó hơi bị lát nha mà Ê, chết giờ rồi chết luôn rồi máy lạc đi chứ nên bạn thấy mình chết nhà mình thông cảm nè vì mấy mình lát lắm spirit và nó phải am chuẩn là spirit phải chơi am chuẩn ấy. thì mới được nè đây cách combo của mình nè đây đây ủa hụt rồi ngắt thiệt chứ ngắt thiệt cái combo này của mình ấy mình bắt trước nè, khi lôi này nè thì bà tập lên xong rồi giữ về cái gì mà bắn ở trên kia vậy mà chỉ xuống dưới đó chứ có thằng trẻ lên trời đâu cái quần gì vậy à mà mình nói mọi thứ có lẽ nó hơi tục gì thứ thì em cảm nè vì ờ, khi mình thấy gì chán gì thì mình hay nói vậy chán thật đấy spirit dam to nhưng mà nó nó lỗi hả ta không nè combo mà nè à. nè mà chỉ đây này tự nhiên nó chỉ lên trời mày chỉ trước mặt lên nè sao nó chỉ lên trời chỉ trước mặt thì nó bay lên trời ảo thật chỉ trước mặt thì nó bay lên trời và mấy bạn thấy nó là lạ không virus hơi khó chơi nè Đợi. Ủa sao mình thấy người ta chỉ trụ trên đây nó sẽ bắn đằng xa mà ta Anh Stringley mà Cái combo này mình chưa qua Stringley thử xem nào ủa sao lại ta nếu anh chỉ chủ đề này nè thì uh, what mình thấy sự là chỉ chủ này thì chữ ít của spirit nó đánh là xa và mình thử đam spirit luôn nè 7.000 đam cách rồi đánh nó hơi bảo sao bảo sao Chị biết đây không có mua được Bảo sao Nè Bảo sao Spirit này của mình nó chơi hơi bị khó hơi khó là Spirit là trái rồi chơi mình trong trái chơi khó nhất rồi cho nó mình biết combo mà kia cái đồ am chuẩn này thì hơi bị hạn chế rồi đứng máy luôn rồi à? holy shit mấy bạn nhìn này mình vừa cầm súng vừa cầm đạn luôn rồi luôn thôi giỡn á mà chỉ thể quay video thôi mà không thể quay video tiếp được video này có 5 phút thôi thì mấy bạn nghe nó sao sao ấy thì dấp yep. 5 phút thì mấy bạn thấy coi là nắng thì mình cũng sẽ up video này, video này lên luôn đây và khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn cái chuông để ủng hộ kênh mình nha và ủng hộ mình có thêm động lực ra video tiếp theo và giờ thì bye bye mình chỉ có thể quay tới 6 phút thôi nha bạn chứ giờ ở máy mình nó đứng là sao quay ừ